tôi hy vọng anh em Nguyễn Tuyển sẽ vẫn ủng hộ kênh như bây giờ Và nhân ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Tuyển Thì anh em Nguyễn Tuyển có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ Godmade Để gửi tặng anh em như ngày sinh nhật Ok hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bộ Godmade anh em nhé Cũng có thể nói là đây là một trong những cái bộ mà khá là beta đấy Rất là dễ chơi trong cái thời điểm hiện tại Và tương đối khỏe giai đoạn lên game Đầu game thì xây dựng dễ lên game tương đối khỏe Tất nhiên là để mà nói về cái cái cái sức mạnh của đội hình chấm điểm về siêu lết thì chắc chắn nó sẽ không bằng một vài cái line up bây giờ mà đấu kiểu solo 1 vs 1 nhưng line up này là một cái line up dễ chơi và dễ vào trong top anh em ạ. Thế nên là nó cũng gọi là meta. Ok. Đầu ờ, game thì nói chung là có gấu ơi tôi cũng mua gấu thôi Như thường lệ anh em nhá Không có gì thay đổi cả <laughs> Vẫn là cái chú gấu đù thông minh ấy <laughs> Rồi Hy vọng là sẽ ra được Một cái con gấu mết Dễ chơi cho bạn đầu game Đấy và nó cũng rất là phù hợp với cái đồ trong cái lab đấy Đồ của bộ mết thì anh em cũng biết rồi mà Huyết trượng Đấy gậy tá ác Rồi thì uh, ờ, mala Đấy, ma lăng các kiểu các thứ thì rõ ràng là những cái đồ bắn trưởng thì nó rất phù hợp nếu mà ra những cái con bắn trưởng thay vì những cái con đánh tay ghép được cái huyết trượng rồi đấy ghép được cái huyết trượng rồi đấy nhưng mà bài ra thì chưa ngon lắm bài ra chưa ngon lắm ok ừ. như này à, hai con tăng cơ phía trên đúng không à, mà tôi cứ chốt đồ luôn anh em ạ không nói nhiều đấy rồi nó sẽ là cái huyết trượng đấy nó sẽ là cái huyết trượng ở đây là có hai cái món đồ là chưa lấy được chưa lấy được anh em nhá từ từ đã cái gì mà chốt được thì chúng ta chốt luôn cái gì mà chưa chốt được thì chúng ta từ từ chúng ta đợi đã đấy nhưng mà cứ lấy được đồ sớm thì là khỏe thôi cái món đồ là quan trọng lắm hay là tôi lấy cái huyết trượng luôn nhỉ Chính ra nếu mà lấy huyết trượng ở round này là chúng ta lấy được bao nhiêu cái stack rồi đấy huyết trượng thì nó hay ở cái chỗ là nó có thêm cái um, hút máu anh em ạ nó có thêm cái hút máu nữa khả năng hồi máu Đấy rồi Trước tiên nó sẽ là như này Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái huyết trượng luôn anh em ạ Lấy huyết trượng luôn thôi Tôi thì tôi muốn chốt sớm để tôi tôi tôi, tôi có thể là tôi nếu mà giả sử như mà không đánh được chuỗi thắng ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những cái chiến thắng đầu tiên để ra được những cái công nghệ anh em ạ. Có công nghệ rồi nó sẽ mạnh lên. Bài nó sẽ mạnh. Ui, round này ăn nổi không nhở? Thằng này thì có vẻ hơi to đấy. To quá, to quá, to quá. Hàng warrior ở đây lại còn uh, lại còn có con sói kẹp thêm cả bit được vào nữa. Ăn được không? Ăn được không? Ui Được quá anh em ơi Có khi ăn được ấy Có ăn được không nhở? Ăn được không? Ui ăn được anh em ơi Thế thì lại ngon Được đấy Được đấy Được đấy Được đấy Được Được Được Được Ok anh em nhá Từ từ đã Grand Herat trong bộ gót đúng không? Từ từ đã Từ từ đã Con đấy ba tiền ba tiền vàng nó không mạnh Cái quan trọng là nó không mạnh Nên chúng ta lấy sao Cứ bình tĩnh Rồi chúng ta có những cái công nghệ make roll đầu tiên Rồi roll thôi Mèo à Con mèo này cũng ngon này Từ từ đã nhưng mà mèo bây giờ chưa cặp Đấy nhưng mà vẫn phải mua <laughs> Con này là vẫn phải mua anh em ạ Mèo ra là phải mua nhá anh em nhá Bởi vì biết đâu đấy nó lại ra thêm một con mèo nữa thì làm sao Đúng không Ra thêm con mèo nữa thì cũng rất là uy tín Giai đoạn đầu game <clears throat> Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có hy vọng là tôi cầu trời khấn vật cho <laughs> nó ra con gấu thôi anh em ạ kẹp một con gấu đù trong đội hình mà nó không ra gấu thì nó đúng là nó con dao hai lưỡi đấy anh em chắc chắn là sẽ không thể làm được giữ chuỗi được nếu mà không ra gấu đây này toang này đấy không dễ đâu không dễ đâu không dễ đâu không dễ không dễ không dễ không dễ nhất là trong một trường hợp như cái rau này là nó bắp cái giáp vào cái con con con dơ so khiến cho là, là nó rất là <laughs> rất là vớ vẩn chính xác là nó rất là vớ vẩn trong cái rau vừa rồi Bây giờ là kẹp được cái Sivet vào Ở đây có một cặp Heaven Bomber Kẹp được Sivet Từ từ đây anh em ơi Gấu ghiếc gì cái tầm này <laughs> Tôi không ưu tiên con gấu anh em ạ Tôi không bao giờ ưu tiên con gấu Thứ mà tôi ưu tiên nó chính là đội hình mạnh ở trên bàn cờ Chứ tôi không có ham hố gì cái việc là câu gấu đâu anh em Gấu chỉ là gọi là tạm thời thôi để hai con Heaven Bomber giai đoạn đầu game này thì nói chung là ba con tung trưởng thì cũng khá khỏe, có đam. Đội hình ở trên bàn cờ nó phải vừa có thủ nó phải vừa có đam thì nó mới mạnh. Đấy chính là lý do tại sao mà không phải là hai con gấu đù vào. Hai con gấu đù vào thì ờ, tất nhiên là nó khá là trâu đấy, nhưng mà đam lấy ở đâu ra? Không có. Đam chả nhẽ lại lấy từ con mèo. Không. <laughs> mèo mới có một con gây đam ít lắm. Mà nếu mà đam từ zipper thì nghe nó cũng không hợp lý lắm thế đấy là thôi đam này nó, nó nó là từ ba con heaven bomber anh em nhá nhưng mà thằng này to không này quá to luôn quá dã man ui rồi anh em ơi thế trận lại đánh chuỗi thua rồi <laughs> ảo rồi đấy không thắng được một nổi một trận nào được một lần roll nhưng mà lại roll chán quá được một lần roll nhưng mà lại ờ, không lên hai sao thì khả năng toang là rất cao ui đây rồi thêm một cặp nữa này Thế này là phải dí lên 6 thôi anh em ạ Dí lên 6 áp 6 Từ từ nhá, gót từ từ đã Gót từ từ đã, gót từ từ đã Để dành, để dành, tí nữa mua Tí nữa tìm lại sao bây giờ Chưa Đây là cái giai đoạn mà chúng ta phải form cái đội hình 2 sao trước anh em ạ Form đội hình 2 sao trước cứ từ từ đã nha anh em nhá cái lý do mà tôi mua cái con uh, God light cũng là vì cái lý do là chúng ta sẽ form đội hình hai sao trước đấy Đầu game cứ phải hai sao đã anh em ơi có nào cũng được, cứ hai sao mà chơi thôi Người nước, ok à. Ui, được quá nhở Thế đây, đây, đây, đây, anh em thấy chưa Kinh nghiệm <laughs> được rồi đấy, thế này là được rồi đấy Thế này là được rồi đấy, thế này là được rồi đấy anh em quá được luôn ừ. Ừ. Đấy anh em thấy không Tưởng là yếu nhưng mà nó lại là mạnh Chỉ sau một hai round thôi là tôi đã có một cái đội hình mạnh ở đây Chơi được Ok tầm này chơi được nha anh em nhá Heaven Bomber lên được hai sao này Ở đây tôi có rất nhiều cặp Và tôi sẽ sẵn sàng là chuẩn bị đánh chuỗi thắng luôn đấy Tôi nghĩ là cái thời điểm đấy nó đã đến rồi <laughs> Chỉ là bây giờ là bao giờ lên 7 thôi bao giờ lên 7 mà bao giờ là có người đang có chuỗi để tôi ra tôi cắt chuỗi thôi chứ còn tầm này là đánh được rồi ổn rồi chơi goblin không bao giờ eco anh em nhá đã chơi goblin không bao giờ eco nó chơi chơi cái gì cũng thế không bao giờ eco luôn <laughs> phong cách ở nó đã gọi là phong cách rồi anh em ạ không bao giờ eco không thèm eco luôn đấy mặc dù bài ra có thể là đối với một vài người là ở cái nào vừa nãy ấy là sẽ có những cái người mà cảm thấy là Goblin nhưng mà không lên được hai sao sớm là khả năng là bán hết bài. Sau đó là vứt con gấu vậy cô đấy. Nhưng mà tôi thì tôi không chơi như thế. <clears throat> Đấy, đây bây giờ có tiền rồi này, bây giờ là mua được gót rồi này anh em này. Đấy. Rất là nhẹ nhàng. Những cái con này là những cái con mà chúng ta không cần thiết là chúng ta phải phải ốp sớm lên làm gì cả. Rồi chúng ta tính xem round 11 gặp ai nào. Rất nhẹ nhàng và tính cái thằng round 11 gặp thằng nào xem cái sức mạnh của nó xem cái đội hình của nó liệu có mạnh không để chúng ta đưa ra một cái quyết định hợp lý ở cái round 11 ok vn à vn ken vn kenzo chơi uh, nói chung là đội hình là có một cái con line bullet line hai sao trong cái bộ glide glacier glide à glacier 4 glide rồi vậy là có 4 glide hai con Clyde đang vứt ở phía dưới chắc là quả này là là, là vứt ra để lấy sách đây vứt human vào lấy sách đây u uh, được được được được hai sao thì được nhá hai sao thì được hai sao thì được không con này được con này được anh em ạ chơi được không con này mà lên hai sao thì nó lại được luôn anh em ạ mặc dù là ừ, sẽ có anh em bảo là nó phí nó là ba tiền và khi mà tôi áp cái con ờ, Grand Herat lên thì là nó mất từ tận 9 tiền nhưng mà không anh em ơi Lên nhớ nó là hai sao Và hiện tại tôi chưa lên được 7 Nhưng mà round sau là tôi có thể lên được 7 rồi Đấy và cái con Grand Herat này này Nó sẽ có cái cái cái cái hiệu quả của nó đấy <laughs> Nhiều khi nó lại đóng vai trò quyết định trong cái việc là tôi cắt chuối của đối thủ Chỉ nhờ một con Grand Herat thôi anh em Đấy khá quan trọng đấy nha anh em nhá Live Blade Live 2 tia Cũng có hai con mèo ở đây nhưng mà tôi khỏe hơn anh em ơi Hay quá Rồi Đấy nha, có con heo này Con heo này phải mua Nhưng mà tôi chưa có đủ tiền up cấp đâu Chưa đủ tiền up cấp Phải roll thôi Heaven Bomber không bán được anh em ạ Con này không bán được Tôi nghĩ là sẽ phải roll Mua con heo đã Một cái Không có gì Thêm cái nữa Ok, vậy là cái con Heaven Bomber này nó cũng sẽ lên được 2 sao Nhưng bây giờ nó lại một cái tình huống đặt ra là nó lại có thêm một con nữa Thôi chắc là tôi sẽ phải bán nó Zipper rồi thôi Tôi nghĩ là bán nó Zipper đi Đây Như này Ok Ui thằng này mạnh này phải đái thật Thế đi Không được rồi Không được rồi anh em ơi Không có chuỗi rồi Căng quá Ui Vai đái thật berserker hai sao Cái gì kia Cây hai sao Ở trong cái bộ Greater ạ Vai đái thật Đẩy quả ác thế nhờ bạn ơi Sợ quá Vẫn chưa được 7 Cay nhờ Đùa chứ bây giờ tôi không thể làm mà tôi vứt được những cái con ở phía dưới này anh em ạ Chưa vứt được Chỉ hy vọng là đừng có gặp cái thằng có chuỗi sớm thôi Đừng có gặp thằng có chuỗi nó sớm quá Để chúng ta có thể up lên 7 và chúng ta thêm được vào một con Grand Herat hay là một con heo Một con heo hai sao chẳng hạn Có bao giờ là như thế không nhỉ Hoặc là một con con con uh, mết nữa, một con mết nữa cũng được Thunder Spirit lên 2 sao thì nó mới là perfect Mà cái thằng này nó đã được 9m rồi này Căng thế nhở 9m Form được ở level 6 cũng hết tiền như tôi luôn Hết sạch tiền luôn Chết rồi, cái hàng trời là căng quá anh em ơi Ui, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi Không ổn rồi Nhiều cặp quá mà vẫn chưa chốt được đội hình như này anh em này Phải bán một con đi Chúng ta sẽ phải giữ lại con flame này Tôi nghĩ là tôi sẽ bán con God of Light Một con rồi Cây nhờ Thực ra là vẫn chưa form chuẩn đâu Nó phải lên được 7 ấy anh em ạ Lên 7 kẹp thêm 3 mét vào thì nó mới gọi là đúng Chuẩn bài Đấy. Ôi nhưng mà thằng kia mất chuối rồi kìa anh em kìa Ui giời Ôi thật sự nó mất chuỗi rồi Cay thế nhở Thôi xong rồi Thì thọt tiền quá anh em ơi Không hiểu kiểu gì Này thọt quá anh em ạ à ôi đèn thế nhở <clears throat> tôi thì tôi không có chuỗi cơ tôi vừa gặp cái thằng Greater thằng Greater cắt chuỗi thằng kia anh em ạ thằng Greater xanh vãi đái luôn không ổn rồi không ổn rồi Greater xanh à khó nhở godmate khá sợ Greater đấy úp lồng mà là không tung trưởng được anh em ạ úp lồng khó úp lồng mà trúng vào cái con uh, co đam ở giữa mà bởi vì cái bộ mết nó tụ nó đứng tụ xếp tụ đấy tương lai là có vẻ là khó khăn nếu mà chơi với cả Gladiator nhà Gladiator tương lai đấy khó nhờ <clears throat> đội hình mết ấy là nó sẽ phải phải phải phải xếp tụ vào cái cọc đấy bộ này nó phụ thuộc vào cái việc là đứng xung quanh cái cọc chính vì thế là gặp Gladiator rất sợ luôn đấy đấy à, để mà, mà mà đánh được Creator Late Game mà không đơn giản đâu nhá. Nhưng mà nếu mà về vị trí top 2 thì sao? Top 2 cũng được. <clears throat> top 2 thì sẽ có clip vào top 3 chắc là không. Nhưng mà chả nhẽ lại sinh nhật anh em Nguyễn Tuyển mà lại làm quả clip top 2 thì nghe nó hơi buồn cười. <laughs> Thật. Tôi nghĩ là những cái, cái cái cái clip dạng đặc biệt như này thì phải cố gắng top 1 ờ, biểu diễn để mãn nhãn cho các anh em xem nhưng mà top 2 thì nó lại buồn cười lắm mà chưa tính cái bước là, là gặp cái thằng Gladiator lết game đâu mà Gladiator trận này nó quá xanh anh em ơi sợ nhất là Gladiator xanh ấy tầm này tôi vẫn chưa có đồ ma lăng anh em ạ cay nhờ <clears throat> cần cần một viên ma lăng thôi một viên ma lăng ghép giáp băng thôi là được rồi à chưa có chuyện này có vẻ là, là, là nó cũng không phải là đi theo cái con đường nó là mết đâu gót mét đâu nhưng mà thôi được rồi thì đây nó là cái ờ, yêu cầu của anh em thôi cái ờ, nguyện vọng mà coi như là mong muốn được tôi làm một cái bộ mà có thể chúc mừng sinh nhật anh em cái bộ yêu thích của anh em Nguyễn Tuyển thì tôi cố gắng tôi làm bộ đấy chứ còn thực ra thì đồ như này thì tôi nghĩ là không nên chơi không nên chơi mết anh em ạ chơi mết đồ này hơi khèo <clears throat> căn bản là ma lăng thì không có đấy rồi uh, gậy uh, gậy phép thì cũng ít Chuyện này hai thằng Greater anh em một thằng top 1 cũng là Greater luôn. Vậy là vừa lấy là hai thằng Greater đấm nhau. Hai thằng Greater đấm nhau và cái thằng Greater xanh hơn. Có cái con Berserker hay sao mà nó đã ăn. Ui Mà thằng này thì cũng không không hẳn là là yếu đâu nhá. Thằng này thì cũng có cung đen hay sao các thứ Nhưng mà tôi ăn được đấy anh em thấy chưa Tôi nói rồi tôi chỉ cần gặp cái thằng này sớm một tí thôi là tôi ăn được rồi Cay thật Thế này mà cái thằng Greater mà đang có chuỗi ấy kìa Cái thằng cắt chuỗi Thì nó lại gặp tôi rồi Tức là tôi không thể cắt chuỗi được thằng kia Thế Cay thật Lúc đầu tôi xác định là ôm để tôi um, Tôi cắt chuỗi đấy Nhưng mà cuối cùng thì lại không được Thế là thọt tiền tương đối nhiều Thọt tiền tương đối nhiều Bây giờ đấy anh em biết là tôi bây giờ vẫn đầu một 14 tiền trong khi bọn nó ôm 50 đô rồi kìa có những cái thằng cũng level 7 Đấy Cũng level 7 nhưng mà đang có chuỗi thì nó khác Đang có chuỗi thì nó khác anh em ạ Và nó có 25 đô Còn tôi thì tôi uh, bị thọt tiền Và vấn đề là tôi tôi tôi vẫn chưa chưa phải là form được đội hình ấy Mà đây nó chỉ là là trong cái quá trình mà tí nữa lại những cái con này tôi lại bán đi thôi Thì nó vẫn chưa chưa tính là form được đội hình Ủa đây rồi Trứng này Được Đập trứng luôn anh em ơi Đấy rồi Đồ chuyển sang cho Thunder anh em nhá Godmate là chơi co là con Thunder nên là đồ cứ dồn hết cho Thunder thôi anh em ạ Mặc dù là thọt tiền thì thọt tiền thật nhưng mà anh em cũng có thể thấy là máu thì tương đối được 79 máu Khá ổn máu nhiều như này là late game là có thể sống sót được đến late, late game lên được những cái level cao để chơi tiếp ok Đấy, rất là may mắn là tôi vẫn đang tính là tôi sẽ gặp cái thằng này nên là tôi vẫn giữ lại con mèo tôi chưa bán vội rồi uh, tôi cũng đang có chuối này <laughs> được quá anh em ơi thế thì nó lại bắt đầu nó lại lên rồi nó lại lên rồi anh em ạ nó lại bắt đầu tiền nó lại lên rồi chuối là cứ giữ được là tiền nó sẽ lên thôi cái vấn đề là bây giờ là phải form được một cái đội hình mạnh ở sau round 20 đấy đội hình này không phải là một cái đội hình mạnh ở round 20 nha anh em nhá đội hình này không hề mạnh ở round 20 chúng ta sẽ phải có một cái đội hình mạnh ở round 20 Trước đấy tôi cũng đã bỏ qua những cái con God of War Tôi chưa có mua vội để tôi uh, xác định là tôi kiếm thêm nhưng cái công nghệ mech thì tôi roll ra cái con Thunder đấy Nên là tôi cũng chưa mua Chính vì thế là bây giờ chúng ta vẫn chưa có đủ 4 gót đâu Mà 4 gót 6m là chơi ở level uh, Nó sẽ là ở level uh, Không không, không được 6m 3m thôi, 3m 4 gót Kẹp với cả cái bộ linh mục ấy Thì là chúng ta sẽ chơi ở level 8 là đủ Level 9 thì nó sẽ Nó sẽ lên được thêm ờ, một con linh mục nữa ở level 9 Rồi ok Ui rồi ôi Thế này thì mất bố chuối rồi còn gì nữa Ui rồi mạnh tê. <clears throat> Trận này có một thằng là chơi 9 feather Đây là cách xây dựng 9 feather Theo cái lối là Hyperon ở level thấp Kiếm súng 3 đây Mẹ vãi cứt thật Nó kê được cái con Tabu Witcher trước mặt cái con Thunder Thế là đeo bắt được trưởng luôn Cay thật đấy Ôi giải tán được cái đống này thôi Form đội hình thôi anh em hết tiền rồi form đội hình chuẩn là bốn gót ở đây nhưng mà bốn gót như này ăn được quái không nhỉ theo kinh nghiệm của tôi như này đâu ăn được quái đâu anh em ạ hai gót thôi <laughs> hai gót thôi anh em ơi bỏ hai sao vào mà ăn quái bốn gót không ăn được quái đâu như này có vẻ ổn hơn này Theo kinh nghiệm của tôi thì Chúng ta để hai gót Sau đó thì Kiếm những cái con hai sao vào làm tăng cơ Thì sẽ ăn được cái rau quái ở rau này thôi Cái bộ này nếu mà anh em chơi ấy, Anh em sẽ thấy là nó rất hay bị toang quái Ở cái rau này Theo kinh nghiệm của tôi nó sẽ anh em bỏ bớt ra nhá Anh em để như này tôi là rất là an toàn Bởi vì cái bọn này nó sổ nhanh lắm anh em ạ Gót thì nó trưởng của nó là phải tung nhiều lần Đấy nó sổ rất nhanh Sổ rất nhanh Anh em cũng có thể thấy là nó với một chút nữa thôi Nếu mà tôi để bốn gót thì chắc chắn là tôi toang Ok Cái đội hình Godmate này này Nó có một cái yếu điểm Đó chính là cái việc là Thực ra là không phải là một yếu điểm Nó có tận rất nhiều yếu điểm Đấy Nhưng mà tôi uh, chỉ ra cho anh em hai cái yếu điểm Mà nó, nó phải nói là Nó nó gây cho cái bộ này Nó gọi là cốt lõi Cái vấn đề cốt lõi một cái kỳ mà cái bộ này nó rất dễ là có thể là là, là, là coi như là, là, là xuống hố đấy là cái việc là thứ nhất là con cò ấy nó phải truyền cái mặt của nó lên đấy truyền mặt nó lên hàng đầu tiên đó chính là cái con uh, con con con uh, thunder spirit nó phải rơi cái mặt nó lên ở hàng đầu tiên thì nó mới có thể gây được cái lượng sát thương lớn cái xe quật của nó có thể gây được những cái hàng cuối cùng thì chắc chắn là nó phải ở hàng đầu tiên đó chính là cái cái um, điểm yếu chết người của cái bộ này Khi mà đấy anh em thấy là cái đối thủ của chúng ta gặp ở round 19 Nó chính là cái bộ 9 giờ Và nó đã thế đéo nào luôn Lên được cái con con con, con Tabu Witcher lên được 3 sao Và khi mà cái bộ này nó trườn cái mặt của nó ra đối thủ mà nó cố tình nó counter chúng ta đấy ví dụ như tôi là một cái người mà anh em cũng biết là một cái người nổi tiếng mà không phải tinh vi đâu, đây là tôi chỉ muốn ví dụ thôi để cho anh em thấy là với một cái người mà như tôi, rất nhiều người là săn đón, rất là nhiều người là muốn đấm, nhiều người là muốn counter thì cái việc mà counter cái bộ này này để mà chơi làm làm làm content hay là rank ý, nó rất khó. Khi mà nếu mà người ta xác định người ta đấm tôi ấy là người ta sang người ta sẽ kê con kê con Tabu Witcher ở trước mặt cái con uh, Thunder Spirit như vừa rồi. Đấy anh em cũng có thể hiểu được. Đấy, thấy không? Mẹ <laughs> vừa mới nói xong cay đéo chịu luôn. Thật đấy, anh em thấy không? Bắn được đúng một phát, bắn được đúng một phát luôn. Anh em thấy nó gọi là cực kỳ cay luôn nhưng mà đây nó còn chưa form được cái bộ 9 9 9 Feather đâu đấy. Mà tùy nữa nó form được thì đúng là nó cố tình là coi như là thôi xong luôn. <clears throat> Rất khó nha. Mà chơi mà nếu mà để chơi mà một cái người mà bình thường không ai biết đến thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều nhưng mà tôi thì khác anh em ạ tôi thì anh em biết là vào là người khác biết ngay đấy vào game người khác biết ngay bây giờ kênh này bây giờ nó quá phổ biến rồi à, chỉ cần vào nhìn được cái tên thôi là cũng muốn đấm rồi <laughs> nhìn là rất là gợi đòn rồi đấy, tuấn cơm đúng không thôi chết mày chết mày làm content mày chết của tao đấy anh em thấy không <laughs> nó là như thế đấy mà trốn cái con Thunder Spirit xuống phía dưới thì đam nó đâu có đâu Nó không gây được đam đến cái hàng cuối cùng Cái nỗi khổ của cái người làm streamer, cái người youtuber thế đấy anh em ạ <laughs> Nó khổ như thế đấy Rất khó chơi nha mà chơi đội hình này Bởi vì nó dễ counter mà Những cái đội hình mà nó có tận tận tận tận hai cái lỗi chí mạng Đấy chính là hở co để cho đối thủ có thể là, là bắt được Và cái chí mạng thứ hai đó là cái gì? Đó là, nó là xếp trụm đấy anh em Xếp chụm nó chính là cái cái chí mạng thứ hai của cái layup này Tôi đã rất là cố gắng để những cái con còn lại nó không trụm vào cái ở giữa rồi Nhưng mà chắc chắn là sẽ có bốn con ở giữa Đấy chính là, là, là một cái yếu yếu điểm trong cái đội hình này à, Rất khó để có thể khắc phục được Bởi vì nó, nó đã ăn vào cái đội hình để xếp bài rồi Nó là cái đội hình Xếp đội hình ở trong cái bộ này là nó buộc phải như thế Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta tản hết ra thì nó lại rất yếu Đấy nó lại không được mạnh đó chính là cái lý do hai cái điểm yếu chết người trong bộ này đấy anh em ạ Đấy và đấy anh em thấy không Vào trong game đúng không Tuấn cơm à, à Mày chết với tao <laughs> Đấy anh em thấy những cái trận đấu mà tôi phải nói thật Làm content nó không dễ như anh em nghĩ đâu Để mà chơi Mà làm content mà lại còn làm cái người youtuber Rất khó <laughs> Đấy mẹ chụp vào này là ăn cứt rồi anh em ơi Đùa Vừa mới nói xong À sẽ sẽ Được u Được đấy Vậy là vẫn không ăn cướp Ok Ván này được ăn cơm Tuấn <laughs> cơm ván này được ăn cơm Được Ok Rồi cũng loại dần Loại dần rồi Loại dần rồi nhưng mà ờ, anh em nhìn em Bây giờ nó là một thằng là huyết long đang chơi 9 phe giờ những cái thằng còn lại anh em có thể xem Anh em cũng biết là hai thằng Gladiator vẫn đang ở top Vẫn đang ở trên đỉnh nha anh em nhá hai thằng Gladiator vẫn đang ở trên đỉnh Cái Ở đây là tôi có thể lấy một cái Blink Một cái Blink nhưng mà từ từ đã Bình tới Chưa có cái gì phải vội cả <clears throat> Những cái món đồ mà quan trọng thì đã có trên người co rồi Những cái món đồ thừa chúng ta sẽ từ từ hận ghép Đấy, những cái con còn lại thì thực ra nó không gây được nhiều đam Nói thẳng như thế luôn Bây giờ là tôi nghĩ là sẽ dí lên 9 Trận này là thọt tiền bây giờ round 25 vẫn chưa lên được 9 đấy anh em Trong khi là, là, là, là, là, là lẽ ra là phải 21 là lên 9 rồi Bình thường nó là như thế Ok lên 9 Đây Cọc phải level 2 anh em nhá Cọc lên level 2 Vẫn chỉ là 3 mét thôi 3 mét 3 mét uh, ờ, 4 gót kết hợp với cả cọc level 2 bốn mục sư Bây giờ nó dễ thở hơn một chút Anh em ạ, dễ thở hơn được một chút thôi Không nhiều, không nhiều Nhưng mà đội hình là bây giờ tôi phải tính cái việc là tách đội hình ra Tức là bây giờ không có bốn con tụng ở giữa nữa anh em nhá Không dám luôn, không dám để như thế luôn ấy Để như thế là toang lắm anh em ạ uh, gặp thằng này kinh ấy căng căng căng căng căng căng nhưng mà một xe quạt một xe quạt gần chết hết xe quạt thứ hai hay quá anh em ơi hình như là round vừa rồi là nó không có có có có có có úp lồng được ui rồi ôi anh em cắt chuối được chưa lại 50 tiền ở, ở level 9 này anh em này đấy thọt thì thọt cũng chỉ như thế thôi <laughs> đến bây giờ thì lại gần như là hết thọt rồi gần như là hết thọt rồi đấy bây giờ 29 là lên 10 29 mới lên 10 anh em nhá Còn bây giờ cứ từ từ Rôn đá, rôn đá Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội cả 29 lên 10, 4 gót Kết hợp với cả 6 mét Đấy <clears throat> Và chúng ta chỉ đánh hai cọc thôi hai cọc thôi, đến khi nào ra rớt thì chúng ta mới cho 4 cọc vào À không phải là 4 cọc mà là cọc ở level 2 Đấy thì chúng ta bớt một con mục sư ra nha anh em nhá 6 mét uy tín hơn 6 mét uy tín hơn anh em ạ bởi vì là cái cọc ấy nó chỉ tăng được 40% thôi mà 40% đam thì Thay vào đấy là chúng ta có 6 mét Lên được là giảm 90 90% đúng không? Giảm 90% kháng phép của đối thủ Thì nó sẽ còn khỏe hơn nữa Dồn nam mạnh hơn Đấy rồi, ui hay quá thằng này bây giờ nó không kê vào, vào, vào, vào trước mặt con con Thunder của tôi Hay quá, tuyệt vời bạn ơi Hay quá Súng lên được ba Cũng lên được là 9 feather rồi Nhưng mà xem một cái lần nữa <laughs> Xoay qua thêm lần nữa Được luôn Ui giời mạnh quá anh em ơi Được chứ nhỉ Được đúng không anh em Được chứ Được đấy <laughs> Ok luôn tiếp anh em ơi Dừng lại ở đây thôi Dừng lại ở đây thôi Cứ bình tĩnh <clears throat> Cái line up này là line up chơi level 9 Dãy chết ở level 9 anh em ạ Không cần lên 10 Line up này đánh ở level 9 là coi như là đã đủ bộ rồi Đấy, chơi 3 mét thôi 3 mét 4 gót kẹp với cả 4 linh mục Đấy, 4 mục sư Cọc lên level 2 là tương đối mạnh Đấy, còn nếu mà lên được 10 mà ra rớt nhá Thì nó sẽ là vẫn là 4 mục sư nhưng mà 6, 6 mét nữa thì nó cực kỳ là kinh khủng luôn Đam dồn gần như là xoay quạt nó chết luôn Rất khỏe đấy Ui, đấy thì bị úp lồng rồi Úp, úp như này thì xong Xoay quát, Ui vẫn xoay được máy Vẫn xòe được bạn ơi Ui rồi ôi Hay chưa Hay chưa Hay chưa Ui Được không Được không Ui rồi ơi, Mẹ gọi con điếu nào điếu ra Gọi gọi con con này Cay thật đấy Đùa thề Gọi lại gọi ra con Dominator <laughs> Ngu lại con con chó heo cay thế nhở Đùa Nhưng mà không mất nhiều máu anh em nhé, Mất hai máu thôi, Chỉ có điều là tôi mất cái chuỗi Hơi cay hơi cay cay Thôi lên 10 luôn anh em ạ 6 mét cái đã 6 mét đã không cần Không không không không không không cần bốn mục sư à, Không cần bốn mục sư đâu anh em 6 <clears throat> mét khỏe hơn anh em ạ Giảm 90% kháng phép của đối thủ một xe quạt là bọn Glitter chắc chắn chết Đấy 9 phe giờ chắc chắn chết 9 phe giờ chắc chắn chết Tất nhiên là cái điều mà tôi nói chỉ áp dụng khi mà cái con Thunder Spirit của tôi nó tung được trưởng thôi anh em nhá Chứ còn nếu mà <laughs> nó không tung được trưởng thì toàn Thật sự luôn Cũng bộ này là duy nhất là cái con này là tung trưởng thôi anh em ạ Duy nhất là con Thunder nó, nó gánh thôi Đấy, có một con duy nhất nhá Con này mà nó, nó đều tung trưởng được thì xác định luôn Ok, tung được trưởng rồi bạn ơi Được không, được không, được không, được không, súng ba cơ à được không được không được không u uh, mạnh đấy mạnh đấy mạnh đấy mạnh đấy mạnh đấy ui uh, không được không được không được không được rồi, thua thua thua thua thua. Càng đấy, càng đấy. Thằng này biết chơi đấy. Thằng này chơi uh, ờ, 9 phe giờ rất chuẩn luôn. 9 <clears throat> phe giờ chơi như thế là rất chuẩn đấy nhá. Ok. Rồi, cứ từ từ đã anh em ạ. Tôi tôi vẫn chưa ra con rớt thôi. Đấy, nếu mà ra con rớt mà kẹp được cái cọc level 2 cái trượng level 2 kèm theo là 6 mét thì chắc chắn là một xoài quạt nó sẽ giải tán được. Đấy nhưng mà bây giờ là chưa đủ. Như này thì vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể một xoài quạt ờ, giải tán được hết tất cả. Nên là chúng ta lại phải chờ đợi đó, chờ đợi con rớt nó ra anh em ạ. Chúng ta sẽ chờ đợi con rớt nó ra anh em nhá. <clears throat> đồ như này tôi nghĩ là sẽ ờ, cần thêm một cái trượng tà ác nữa Hoặc là huyết trượng level 2 Huyết trượng level 2 Huyết trượng level 2 để có thể gia tăng được những cái stack tăng trưởng Tăng sức mạnh của bắn trưởng Bắn một phát là chết luôn Thế là ok nhất U <coughs> uh, không có rồi Giáp băng vậy Giáp băng cũng ngon Linh hồn ánh sáng à Bộ này có chơi linh hồn ánh sáng không nhỉ Tôi không nghĩ là con linh hồn ánh sáng ngon ở trong cái bộ này đâu anh em ạ Thôi bỏ ấy Linh hồn ánh sáng bỏ vào là chúng ta sẽ mất gót anh em bảo không Chính vì thế tôi không nghĩ là nó ngon Ui đây rồi Trận này là sẽ lui con Thunder Spirit lên 3 sao anh em nhá Tôi đập trứng luôn cho nó này Đội hình này là chỉ có Thunder thôi anh em ạ Rớt nó không phải là con nhân vật chính đâu Rớt ra thì đội hình này nó sẽ mạnh Nó gọi là mắc binh thôi Nhưng mà con rớt ý, lên hai sao thì tôi không không không dồn đổ Đấy, rất lên 2 sao chưa chắc đã mạnh bằng Thunder Split 2 sao đâu. Con này nó có đóng vai trò là clear. Rất nhiều khi nó giật trượt ấy. Đấy con rất là giật trượt anh em ạ. Đấy thì thôi thì cứ clear hết xong rớt giật thêm phát cuối là được. Ăn nổi thằng này không? Ăn nổi thằng này không? Ngu thằng này dồn đồ cho ốc à? Dồn đồ cho ốc, dồn đồ cho ốc, dồn đồ cho ốc này. U cũng càng đấy. Xòe quạt lần nữa này. Ui rồi anh em ơi khỏe luôn khỏe luôn ăn được luôn ăn được luôn anh em thấy tôi lấy đồ trí không tôi lấy đồ trí không cái bộ này rất sợ cái bộ Greater nhưng mà tôi lấy cái đồ món đồ mà nó counter cái bộ Greater đấy chính là cái giáp xoay anh em ạ <laughs> đấy cái món giáp xoay ấy nó quan trọng lắm tôi tại sao mà tôi lại phải phải phải ghép cái giáp xoay ở giai đoạn giữa game đấy nó gọi là quay xe counter Greater đấy anh em Greater thì khi mà chúng ta bị trói ấy, thì cái giáp xoay là vẫn gây đam được bọn Greater nó rất mỏng Nó chỉ khỏe ở cái giai đoạn là khi mà úp lồng thôi Có khống chế thôi Chúng ta không gây được nam thì nó mới khỏe Đấy, còn nếu mà chúng ta vẫn gây được nam thì chưa chắc đã ai đã ăn ai đâu Ờ, nhất là tôi nhá, ghép cái cái giáp nhá Là vừa có giáp băng này, vừa có giáp xoay, rất trâu Đấy, máu rất dày, có khả năng hồi máu Nhiều huyết trượng nữa Tôi chỉ thiếu cái chiến thánh thôi anh em ạ à. Vẫn chơi được anh em nhá Vẫn chơi được Ui, ui xoay quạt khỏe chưa kìa quá khỏe luôn anh em ạ à. ui được quá luôn anh em ơi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi ui, ui, lại ăn được rồi anh em ơi đấy anh em thấy không không vấn đề gì hết kể cả úp lồng được ơi giời quá ok luôn vậy là anh em cũng có thể thấy là đấy <laughs> hai thằng glitter tôi đều ăn được hết ừ, giời quá ổn bây giờ ra rớt nữa thì không biết là thằng nào nó ăn được tôi đây Tuy nhiên là đấy là vẫn là những cái cú mà gọi là lé ganh ừ, thần sầu của ừ, người chơi hệ đỏ <laughs> Khi mà ừ, nó úp lồng nó vẫn không chuẩn lắm Đấy mấy con Gladiator có vẻ úp lồng hơi ngu Ừ úp lồng có vẻ không được ổn lắm nhở Chưa thấy con nào mà úp lồng ngon để tôi có thể là bị khóa cứng toàn bộ đội hình Hoặc là do tôi xếp bài lé lé úp quá giỏi luôn Khiến cho đối thủ úp toàn úp đi đâu Thằng này nó phải sang nó soi tôi này Thôi bạn ơi soi cái gì Ui ừ, rồi soi cái gì bạn ơi Tôi di chuyển bài liên tục mà Tôi có để một chỗ đâu mà soi Tôi có để một chỗ đâu mà soi Ui giời Ui đồ ui bạn ơi bạn ơi bạn ơi Thôi thôi tha tha tha Tha mạng tha mạng tha mạng tha mạng tha mạng tha mạng Tha mạng bạn ơi Tha mạng bạn ơi Ui rồi huyết lòng đi rồi Hay quá Hay quá anh em ơi Trời ơi Quá wow, tuyệt vời Đồ này bây giờ lấy cái gì Kira à? Găng tay Kira đúng không Bây giờ tầm này ờ, không không không không, không lấy được cái gì cả Cấm đánh thì chắc chắn là không sử dụng được rồi Khi mà bây giờ đối thủ ở đây là chúng ta thấy là ở đây là toàn là những cái thằng tơ Cấm đánh là nó là vô dụng anh em nhá Găng tay Kira thôi Găng tay Kira thôi anh em ạ Chứ cấm đánh cái gì em <laughs> Găng tay Kira tăng máu Đấy ba nghìn máu anh em ạ Nhá Tôi nghĩ là tôi sẽ ghép cái này Ui 4.000 hai máu luôn anh em ơi Tôi cứ nghĩ là nó chỉ tầm khoảng ba nghìn máu Ai ngờ bốn nghìn hai máu Thế thì trâu lắm Ơ nhưng mà đéo được Trời ạ Kích hoạt Kira Kích hoạt Kira không không không dùng được gót anh em ơi Không được Tôi lại phải vứt cho con ọc <laughs> Mẹ ghép được vào đồ vứt cho con ọc ạ à. Đùa chứ thật là như thế luôn Ui mà cái con Thunder nó đam to thế nhở Xòe quạt được hai lần 16.000 lam luôn 17.000 lam, 18.000 lam Xòe quạt một lần 8.000 lam anh em ạ Quá căng Khỏe quá rồi Tầm này khỏe quá U ăn được cả hai kìa Ăn được cả hai bên luôn anh em ơi Được thế nhở? Trời ơi bây giờ tôi vẫn 55 máu này mà mà cái cái cái cái, cái món đồ nó hơi bị phí nhở ghép cái, cái ờ, găng tay kira nhưng mà lại không dùng được hơi lãng phí huyết long rồi chưa chưa chưa chưa đi à bạn ơi sang soi cái đéo gì vậy vừa lấy gì tôi mấy lần bây giờ sang soi <clears throat> có đồng đội gì không đấy không biết là có đồng đội rồi <clears throat> đây tôi thử cho anh em nhá để tôi thử phát xem nào nhiều khi là meta nó lại thay đổi Chúng ta lại có thể là, là, là kích hoạt được vừa kích hoạt được Kira vừa kích hoạt được God Thử xem nào Tôi xem lại xem nào Ui không được rồi anh em ơi 9 giây anh em ạ à. 9 giây không được rồi anh em nhá Thế lại cay thật 9 <clears throat> giây mới tung được một lần trưởng Tí nữa toàn là quái anh em ạ à. <laughs> Vậy đái Vẫn chưa có rớt Xin nó rớt à Xin nó rớt Ui đều con này cũng được Con này được con này được con này được Xem xem xem xem có con rớt nữa không nhở Xin nó rớt đi Ok đó úp lồng khá quá nhờ anh em ơi tôi ghép phải giáp xoay rồi không dễ chết đâu không dễ chết đâu anh em ơi bây giờ tôi trâu lắm ui nhưng mà thua này ù ốc đồ cũng thế giới đấy nói chung là chưa ra rớt thì cũng chưa ăn thua bây giờ phải ra là con rớt ra lên được 2 sao, ok. Ghép cái Berlin nữa. Tôi nhớ tôi có cái Berlin. Đây rồi. Rồi, Berlin phản luôn. Đâu rồi? Ui rồi ôi, bị con ốc nó dí kìa. Mà Vãi đái thật. Đấy, suốt ngày là biến ra con Dominator thôi anh em ạ. À. Cay nhở. Vớ vẩn bị nó lật kèo ấy. Cái bộ này bị cái là đấy nó cứ bị úp lồng thôi. Rồi cái con uh, Thunder của tôi vừa lấy là nó bị lém dưới góc Cay thật đấy lên game là không ăn được bọn nó đâu nhá Xét về cái sức mạnh đội hình là chúng ta yếu hơn đấy Anh em ạ, à, full 3 sao Full 3 sao luôn anh em ơi Full 3 sao Nó là một cái gì đó rất là khác biệt <clears throat> Làm nào để bây giờ một phát ăn cả hai thằng luôn anh em ạ à. Đỡ về phải phải phải lằng nhằng Không là toàn ấy Nguy hiểm quá nhờ Căng thẳng quá Xoe Đấy mẹ con ốc nó lé được rồi Con ốc nó lé được anh em ơi Nó có một cái yếu điểm đấy chính là cái việc là đấy cứ đứng ở giữa cay nhở Nhưng mà không đứng ở giữa thì không làm nào được ấy Không ổn rồi không ổn rồi không ổn Thua cả hai anh em ạ Thôi chết rồi Thua cả hai thằng thì nó, nó hoàn toàn là không ổn một chút nào hết Bây giờ nó là ra 39 rồi sau round 40 ý, là bọn nó sẽ có những cái món đồ cam anh em ạ à. Những cái món đồ cam mà nó có khả năng kháng phép Khả năng là sẽ miễn miễn dịch những cái sát thương phép Chính là cái áo giáp thiên thần BKB thì lúc đấy thì rất khó chơi đấy nhá Bây giờ trận này đéo ra được con rớt anh em ạ à. Cay thật Khó rồi, bắt đầu tầm này khó rồi Đội hình, sức mạnh đội hình nó đã giảm đi rồi Rất khó chơi luôn Ui mẹ con con già nó chết luôn Chưa kịp làm gì Bay pha xuống chết luôn Ủa, Căng quá Ui thằng này ra rồi con con cung đen 3 sao à Cung đen 3 sao khỏe quá Ui không ổn rồi anh em ơi Vớ vẩn top 3 Chắc là không top 3 ở đâu nhưng mà top 2 Hai thằng kia thì nó gặp nhau thì sẽ có một thằng chết thôi Nhưng mà tôi tôi thua cả hai anh em ạ Tôi đang thua cả hai thằng Bây giờ ra con rớt ý Thì may ra mới có thể ăn được Ui Rao sau cả hai thằng đều gặp tôi anh em ạ Đây sẽ là cái cơ hội cuối cùng để tôi được top 1 trong trận đấu này Không thể kéo đến được cái màn solo đâu anh em ơi Solo chắc chắn thua Solo chắc chắn thua đấy Vì solo nó sẽ xếp bài và nó sẽ counter được tôi Nhưng mà nếu chúng ta tiêu diệt đối thủ ở ngay cái round tiếp theo Là bọn nó không đề phòng là chúng ta có thể ăn được Phải một phát đi hai thằng luôn anh em ạ Phải một phát đi hai thằng luôn Bây giờ phải xếp bài làm nào để round sau ấy Đẩy một phát chết cả hai luôn Thì là chiến thắng Ok Huyết trượng Hay quá Ui không có rớt nhưng mà ra con rồng có được không Cũng được nếu còn rớt luôn ạ à. Đen tê nhờ Đùa Đen tê Thôi được rồi Cơ hội cuối cùng anh em ơi đây nó sẽ là cái cơ hội cuối cùng của tôi đây Lấy đồ cho con rồng anh em ơi Lấy đồ cho con rồng Thật là nhiều máu để cho nó phản anh em ạ Để đồ con rồng này Cái giáp phản nhảy thẳng vào mặt con cung đen anh em ơi Nhảy thẳng vào mặt con cung đen của nó Cho nó bắn chết mẹ đi Ồ ồ Như nào bạn ơi Bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi Hay quá Hay quá Ui mà nó chưa chết anh em ơi Ôi rồi ôi nhưng mà nó chết rồi kìa Hay không kìa Ui rồi một thằng đi Wow quá tuyệt vời từ vị trí của Tuấn Cơm anh em ơi Ôi rồi anh em ơi cả hai thằng cùng đi Đúng kịch bản của tôi luôn <laughs> Trời ơi đối thủ nói thật là quả này là không thể lường trước luôn đấy cái quả này <laughs> Quá dã man anh em ạ à. Đúng là một cái quyết định rất hợp lý <laughs> Tính trước được là mấy cái round này là gặp hai thằng luôn Nên là mình vạch ra mấy kịch bản tiến hai thằng đi trong một round tránh hậu họa sau này Anh em thấy không? Kịch bản cho một siêu phẩm chỉ có thể được viết ra bởi một cái người nghệ sĩ <laughs> Ok, anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký Hãy đăng ký kênh của tôi để xem các clip khác rất hay ho và hấp dẫn ở trên kênh Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một trong những cái bộ và cũng rất là hay cũng là một cái siêu phẩm ở trên kênh Game Today Không gian thiền định anh em nhá Cực kỳ hay luôn Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Nếu mà anh em muốn xem lại cái bộ line-up này Line-up 6m kết hợp với 4 gót Một trận đấu khác Cũng rất là hay và hấp dẫn anh em nhá Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi Anh em có thể ủng hộ kênh Bằng việc gửi cái tin nhắn super chat ở trên youtube Cũng như ở đăng ký hội viên cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo bye bye